tất cả các đăng ký của quý khách đều được ô tô kinh anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định quay trở lại với à, chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay ô tô kinh anh xin trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái sản phẩm mới mà chúng tôi mới mua về đó là chiếc xe mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc Kia Sorento bản EX đây là bản nhập khẩu nguyên con sản xuất năm 2007 đăng ký lần đầu năm 2008 7 chỗ số tự động máy dầu 2.5 cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu chúng ta đều biết là xăng dầu bây giờ giảm mà giá dầu thì bao giờ cũng à, rẻ hơn xăng rất là nhiều đây là bản hai cầu điện hai túi khí phanh ABS và đặc biệt đó là có trang bị cái hệ thống à, phun dầu điện tử cho nên là càng tiết kiệm nhiên liệu hơn xe cũng à, trang bị một cái hệ thống chống trơn trượt ổ DVD 6 đĩa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 Địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Chiếc xe này à, đăng ký tư nhân chính chủ, à, chủ phương tiện à, sử dụng cũng rất là kỹ, thường xuyên đi bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ, cho nên là toàn bộ thân vỏ cũng như là nội thất của chiếc xe còn rất là đẹp. Đây là cụm bánh trước ở bên phụ này quý vị. Mâm đúc 5 chấu dạng lớn, rất là chắc chắn. Vỏ xe cũng còn khá là mới, gai của vỏ xe còn rất là cao hệ thống học rè cũng như là giảm sóc quý vị có thể thấy còn đẹp chắc chắn chưa có dấu hiệu gì là mục nát cả với cái à, khoảng sáng của gầm xe rất là cao cho nên là xe đi được à, rất là nhiều địa hình Cụm đèn pha ở phía trước bên à, phụ vẫn là zin theo xe còn rất là trong không có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả đèn bi bisalon kết hợp với đèn halogen chiếu sáng rất là xa còn đây là cụm đèn pha ở bên tài này đấy quý vị có thể thấy còn như mới vẫn là zin theo xe còn đây là bánh trước ở bên tài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 vẫn còn đầy đủ thông số của nhà sản xuất rất là rõ nét các cái tấm nhựa còn như mới gương ờ, được ờ, điều chỉnh ờ, cục điện rất là thuận tiện cho quý vị khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này tay nắm cửa cực kỳ là chắc chắn các cái đường gân chỉ trên thân xe vẫn còn rất là sắc nét phẳng phiu sơn xe vẫn còn rất là đẹp vẫn còn trên 95% sơn zin quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ cực kỳ đẹp bánh sau ở bên tài chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều mâm đúc năm chấu dạng à, bản lớn khoảng sáng của gầm xe rất là cao hệ thống cua lốp cũng rất là phẳng phiu các cái tấm nhựa trong hộp rè cũng rất đẹp chưa có cái dấu hiệu gì là mục nát cả hệ, hệ thống à, giảm sóc của nó cũng à, rất là tốt đi đường trường thì à, xe rất là bốc và đầm tay lái rất là vững chắc cụm đèn hậu ở phía sau xe cũng là đèn zin phần cốp ở phía sau xe đây là dạng bản 5 cộng 2 xe này rất là thích hợp cho những gia đình nhỏ khi chúng ta gặp cái hàng ghế phía sau cùng này lại nó tạo ra một cái không gian chứa đồ rất là lớn để được rất là nhiều đồ đấy chúng ta cùng quan sát toàn bộ cái khoang nội thất của chiếc xe các cái hàng ghế phía trước ờ, ngồi rất là rộng rãi, thoải mái. Da ghế vẫn là da zin. Xe đăng ký 7 ờ, chỗ ngồi. Toàn bộ ờ, khoang nội thất, các cái chi tiết vẫn còn rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy toàn bộ khoang nội thất của chiếc xe. Bảng tablo cũng khá là đơn giản, dễ dàng thao tác cũng như là vận hành. Trần nỉ cũng còn khá là đẹp, không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc hay là xù lông cả. Phải nói là chủ xe chủ nhân của chiếc xe giữ gìn xe rất là cẩn thận. Đấy khi à, chúng ta gặp à, cái à, hàng ghế phía sau cùng lại nó tạo ra một cái khoảng không gian chứa đồ rất là lớn để được rất là nhiều đồ. Các cái tấm nhựa ở bên trong khoang nội thất còn rất là đẹp, rất là chắc chắn. Xe có trang bị rất là nhiều hộp cái hộp để đồ. Bộ dụng cụ theo xe bao gồm quan đội cũng như là các cái thiết bị để chúng ta có thể thay thế cái bánh xe dự phòng khi cần thiết được bố trí ở một cái góc rất là thuận tiện và gọn gàng toàn bộ vẫn là zin theo xe còn đây là bánh sau ở à, bên phù đây bốn bánh xe đều à, trang bị cái à, mâm đúc bản lớn cực kỳ là chắc chắn sơn của mâm xe vẫn là sơn zin bốn vỏ xe cũng là còn khá là mới phải nói là đi rất là lâu nữa chúng ta mới cần phải thay thế các cái vỏ xe này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 không hề thiếu một à, phân đoạn nào. Chưa có dấu hiệu gì là mục nát cả. Sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin, vẫn còn à, thể hiện rất là rõ các cái dấu bấm trì của hãng sản xuất ở ờ, trên cánh cửa của chiếc xe. Đấy, quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy. Còn rất là đẹp, bậc lên xuống, khung cửa cũng như là các cái hệ thống ờ, gioăng cao su rất là chuẩn. Xe cũng trang bị cái hệ thống giặt lạnh hai chiều, làm lạnh sâu, hệ thống bản lề cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng chốt khóa và cái ờ, bản lề ở cánh cửa sau quý vị ờ, có thể thấy rất là đẹp rất là chắc chắn giá ghế vẫn là da zin với cái ờ, tông màu đen còn như mới xe cũng trang bị hai cái túi khí ở ờ, hàng ghế phía trước các cái à, tấm nhựa của à, bảng tắp lô còn rất là bóng chưa có dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả ổ DVD 6 đĩa cho cái âm thanh rất là hay hệ thống à, các cái nút điều khiển của dàn lạnh với các cái núm điều khiển dạng núm xoay cho nên là, giúp cho người vận hành thao tác rất là thuận tiện xe trang bị rất là nhiều cái hộp đề đồ tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt các cái vị trí lấy nguồn vẫn còn rất là đầy đủ hộp số tự động 6 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng trơn mượt đấy đây cũng là một cái hộp đầy đồ ở ờ, hàng ghế phía trước rất là thuận tiện ờ, cho quý khách khi mà vận hành chiếc xe này thắng tay quý vị ờ, có thể thấy còn rất là đẹp chưa có dấu hiệu gì là mài mòn nhiều cả cánh cửa sau ở bên phụ chắc cũng không cần phải nói quá nhiều chỉ với giá là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 Cụm bánh trước ở bên phụ chắc à, cũng không cần phải nói à, quá nhiều về à, các cái chi tiết này nữa. Tất cả vẫn còn rất là đẹp, rất là chuẩn. Chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé. Kia Sorento trang bị một cái động cơ dầu dung tích 2.5 lít cực kỳ là khỏe. Đặc biệt là xe cũng có trang bị cái hệ thống phun dầu nữa. Hệ thống phun dầu điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Theo như trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ khoảng 6 đến 7 lít dầu trên 100 km. Phải nói là cực kỳ là tiết kiệm. Toàn bộ máy xe vẫn còn cực kỳ là sạch sẽ, khô ráo, không có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả. Chúng tôi cam kết là máy xe không hề có ngập nước. Thắng ABS giúp cho chúng ta vận hành xe một cách an toàn. Hộp cầu trì cũng như là hệ thống điều khiển của à, phần máy xe vẫn còn nguyên các cái à, ký hiệu các cái sơ đồ trên cái à, nắp của hộp cầu trì này. Quý vị có thể thấy các cái à, chi tiết cầu trì cũng như là rle điều khiển còn như mới tất cả vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ phần máy xe máy xe đè nổ rất là nhẹ nhàng êm mượt không có cái hiện tượng gì là hòa ga cả đây là dòng máy dầu nhưng mà máy xe nổ rất là êm nắp cabo hệ thống à, dàn đồng dàn chassis của nắp cabo phải nói là rất là dày không hề có cái hiện tượng gì là cong vênh cả các cái tấm nhựa còn rất là đẹp chỉ với giá là 355 triệu đồng một cái giá quá là hợp lý cho một uh, chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc 7 chỗ số tự động máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu còn chần chừ gì nữa quý khách không gọi điện cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844 để sở hữu chiếc xe này Đấy, quay cận cảnh và chi tiết à, phần máy cho quý vị thấy Cực kỳ là khô ráo sạch sẽ Không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả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 nhẹ nhàng hệ thống bản lề cực kỳ là chắc chắn bậc lên xuống đấy vẫn còn à, thể hiện à, rất là rõ tem nhãn của à, hãng sản xuất ở trên phần cánh cửa của chiếc xe ghế tài xế được điều chỉnh bằng cơ cũng còn hiệu ờ, rất là hiệu quả tất cả các cái nút điều khiển ở trên xe vẫn còn hoạt động rất là tốt nút à, điều chỉnh hai cầu điện cũng như là cái à, nút điều chỉnh à, độ sáng tối trên bảng đồng hồ tất cả vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả trơn tru nhẹ nhàng toàn bộ các cái đèn cảnh báo tín hiệu trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là tốt và đầy đủ theo như bảng chỉ báo của đồng hồ thì chiếc xe này mới đi được hơn 122.000 km phải nói là xe đi cũng khá là ít đây chúng tôi để máy nổ cho quý vị thấy máy đề rất là nhẹ nhàng nổ êm máy dầu nhưng mà chúng ta thấy à, nghe thấy tiếng máy như là máy xăng vậy đó ổ DVD 6 đĩa cho âm thanh rất là hay quý khách thông cảm chúng tôi không thể mà mở lớn âm thanh bởi vì à, khi chúng tôi up cái à, video này lên YouTube thì YouTube cứ báo là chúng tôi vi phạm bản quyền về âm thanh của một cái hãng nào đó Tuy nhiên thì đây là âm thanh của đĩa đi, DVD trên xe phần cánh cửa phía sau bên tài chắc cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy còn rất là chuẩn rất là đẹp với giá là 355 triệu đồng đã bao gồm à, phí rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho khách hàng ở xa một cái giá cực kỳ là hợp lý cho một à, dòng xe mang thương hiệu của Hàn Quốc 7 chỗ số tự động máy dầu cực kỳ là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu còn chần chừ gì nữa quý khách không gọi điện cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc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 không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe này các cái à, đầu rô tin cũng như là hệ thống à, giảm sóc vẫn còn rất là tốt toàn bộ các cái tấm nhựa vẫn à, không có cái hiện tượng gì là đá văng lên nhiều cả và cuối cùng thì chúng ta cùng trải nghiệm vận hành chiếc xe này ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Quý vị có thể thấy máy nổ rất là êm, vào số sang số rất là nhẹ nhàng, êm mượt, không có cái hiện tượng gì là sóc số cả xe chạy à, rất là đầm đem lại cái cảm giác nhẹ nhàng nhờ cái à, khả năng chống ồn đã được cải thiện khá là nhiều khi qua những à, đoạn gồ ghề thì cái hệ thống giảm sóc của xe cũng cực kỳ là tốt khi qua những khúc cua thì vô, vô lăng có cái trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng xe di chuyển vào trong thành phố với cái thiết kế góc nhìn chữ A lớn và cái hệ thống gương chiếu hậu cũng khá lớn cho nên là người lái rất là dễ, dễ dàng làm chủ toàn bộ à, thân xe và điều khiển không quá mệt mỏi giá linh kiện cũng như là chi phí sử dụng của chiếc xe cũng khá là hợp lý đặc biệt thì à, phụ tùng của dòng xe này à, cũng rất là dễ tìm kiếm ở cái thị trường của Việt Nam cho nên là người sử dụng có thể yên tâm sửa chữa ở mọi nơi khi mà nếu mà có xảy ra cái sự cố hỏng hóc thế thì vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc Kia Sorento 7 chỗ số tự động máy dầu 2.5 sản xuất năm 2007 đăng ký lần đầu năm 2008 có trang bị cái hệ thống à, phun dầu điện tử rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu hy vọng à, qua cái à, clip này thì quý khách cũng có cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên fanpage. Sau đó thì chúng ta nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô kinh anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô kinh anh nhé. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.